có thể làm sụt giảm mạnh dòng viện trợ vũ khí ngay lúc họ đang chuẩn bị phản công lớn ở Kherson. Ở tại Anh, tân Thủ tướng Rishi Sunak đã cam kết sẽ cầm cự tình trạng chi tiêu công. Ông Sunak có kinh nghiệm về kinh tế nhiều hơn là về địa chiến lược. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden có nguy cơ đánh mất kiểm soát đối với Quốc hội hoặc ít nhất là Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới khi phe Cộng hòa đối lập đe dọa cắt giảm các chuyến vận chuyển vũ khí của Mỹ sang Ukraine. Cả hai diễn biến này đều có tác động nghiêm trọng lên năng lực quốc phòng của Kiev. Mỹ và Anh lần lượt là nhà cung cấp số 1 và số 2 cho Ukraine, đồng thời là nhà cung cấp viện trợ nhân đạo số 1 và số 3 cho Ukraine. Các dữ liệu của Viện Kinh tế Thế giới Kien khi theo dõi xuất khẩu vũ khí của nhiều nước sang Ukraine cho thấy từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 10 năm 2022, Mỹ cam kết viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine trị giá tới 27 tỷ euro. Anh ở theo sau với mức là 3,7 tỷ euro. Liên minh châu Âu EU cam kết viện trợ 2,5 tỷ euro vũ khí, còn Ba Lan hứa hẹn cung cấp 1,82 tỷ euro vũ khí. Về tiền viện trợ nhân đạo và tài chính cho Kiev, Viện Kiev thấy rằng Mỹ đứng đầu với 24,7 tỷ euro, EU đứng thứ hai với 13,7 tỷ và Anh đứng thứ ba với 5 tỷ. Tổng thể, theo thống kê của Kiev, Washington và London đã cam kết 0,2% GDP tương ứng để giúp đỡ Kiev. Thế nhưng, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cần tìm ra tối thiểu là 46 tỷ đô la để lấp vào khoảng trống tài chính công của Anh. Còn tại Mỹ, Tổng thống Biden cũng gặp áp lực lớn tương tự khi các nghị sĩ tập hợp lại và phản đối sự ủng hộ cho Kiev thông qua các tấm xét chống, tức là các tấm xét đã được ký nhưng chưa ghi số tiền cụ thể. Tờ Washington Post ngày 25 tháng 10 nói rằng Chính sách Ukraine của ông Biden chịu sức ép từ lưỡng đảng, nhất là từ phe Cộng hòa. Lãnh đạo của Hạ viện thuộc phe Cộng hòa Kevin McCarthy tuần trước nói rằng người ta sẽ không viết một tấm xét chống cho Ukraine. Los Angeles Times cho rằng thậm chí nhận xét của nghị sĩ McCarthy chỉ ra sự hoài nghi về ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine đang lan ra từ một bộ phận của Đảng Cộng Hòa ra toàn đảng này. Các diễn biến mới này trùng hợp với nhiều thông tin về tình trạng các kho đạn của Mỹ bị thiếu hàng trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Ba Lan, một nước thành viên NATO, ủng hộ sốt sắng cho Ukraine và chống đối Nga kịch liệt, cũng đang phải mua lượng lớn đạn dược từ một đối tác xa xôi của NATO, đó là Hàn Quốc. Theo các thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Ba Lan hàng trăm xe tăng và pháo tự hành, cũng như nhiều máy bay tiêm kích. Theo một thỏa thuận mới đây, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Ukraine 288 bệ phóng phá phản lực phóng loạt. Lực lượng Ukraine bao vây Kherson, Nga tiếp tục bắn tên lửa. Các lực lượng Ukraine đã tấn công vào khu vực đồn trú của quân đội Nga ở thành phố Kherson khi giao tranh gia tăng dữ dội ở miền đông Ukraine. Các cuộc chiến diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã bỏ thành phố, trong khi hàng chục ngàn cư dân chạy sang các khu vực khác do lực lượng Nga kiểm soát. Ngày 27 tháng 10, các lực lượng Ukraine đã bao vây Kherson từ phía Tây và tấn công căn cứ của Nga ở bờ Tây sông Dnep nơi phân chia khu vực này và phần còn lại của Ukraine. Lãnh đạo khu vực do Nga bổ nhiệm Vladimir Sando cho biết hơn 70.000 cư dân từ khu vực thành phố Kherson đã sơ tán những ngày gần đây. Phó thị trưởng Kirill Chemusov do Nga bổ nhiệm cũng cho hay các thành viên của chính quyền khu vực do Nga ở thuẫn cũng đã rời đi. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky mô tả thông tin quân đội Nga có thể rút khỏi thành phố là thông tin sai lệch. Ông Zelensky cho rằng đó là cuộc chiến thông tin nhằm lừa lực lượng Ukraine chuyển quân từ các hướng nguy hiểm khác đến đó. Trong một diễn biến khác, tướng Oleksiy Gromov, cục trưởng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cáo buộc Nga lên kế hoạch dàn dựng các vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và đổ lỗi cho Ukraine. Về phía Nga, các cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga đã nhắm vào khu vực thủ đô Kiev và Zaporizhia, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Còi báo động các cuộc không kích đã vang lên ở Kiev từ khoảng nửa đêm ngày 27 tháng 10 cho đến sáng 28 tháng 10. Các nhà chức trách kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Một quan chức cấp cao của Nga cảnh báo về các vệ tinh thương mại của Mỹ và các vệ tinh khác của đồng minh có thể trở thành mục tiêu của cuộc tấn công trả đũa từ Nga nếu chúng tham gia vào cuộc chiến Ukraine. Các vệ tinh thương mại của Mỹ cung cấp hình ảnh về quân đội Nga, các đội hình vũ khí trong các khu vực mà Nga chiếm đóng. Nga bất ngờ thay đổi chiến thuật tấn công Ukraine Phân phối điện đã trở thành một thực tế nghiệt ngã mới của Ukraine khi Nga cố gắng phá hủy năng lực kinh tế để buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vesak đã kêu gọi người dân Ukraine đang tị nạn ở các quốc gia khác không trở về vào mùa đông năm nay. Nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tổn thất nặng nề, không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Tất cả chúng ta đều muốn vượt qua mùa đông sắp tới. Người dân Ukraine trở về ngay bây giờ là một sự mạo hiểm với tính mạng của gia đình và người thân của các bạn. Hãy kiên nhẫn chờ tới mùa xuân năm sau, bà Ve sắc nói. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine với hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tuần gần đây. Điều này đã làm 30% nhà máy điện của nước này đã bị phá hủy. Bộ trưởng Năng lượng của Ukraine đã cảnh báo rằng quốc gia này có thể cần nhập khẩu điện để tồn tại qua mùa đông sắp tới. Trước chiến sự Nga-Ukraine, Ukraine đã xuất khẩu điện sang thị trường EU. Có thể thấy, việc quân đội Nga không đạt được những tiến triển tích cực trên chiến trường, đặc biệt là trong những tháng gần đây, đã buộc Tổng thống Vladimir Putin và các tướng lĩnh của ông phải thay đổi chiến thuật. Khi các lực lượng Ukraine tiếp tục tiến công để tái chiếm thành phố Kherson, chiến dịch quân sự của Nga đã chuyển sang tấn công sang các hạ tầng năng lượng và dân sự. Các đợt tấn công của Nga được tiến hành một cách có tính toán và gây thiệt hại nghiêm trọng tới mức quan chức phương Tây và Ukraine cho rằng chúng được chỉ đạo bởi các chuyên gia điện lực. Những người biết chính xác mục tiêu nào sẽ gây tổn thất lớn nhất cho lưới điện và khoét sâu thêm nỗi đau năng lượng của Kiev để thuyết phục người dân rằng cái giá phải trả của việc tiếp tục chiến đấu là quá cao. Trong những tháng đầu của cuộc chiến, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine và nhiều cơ sở lưu trữ nhiên liệu của nước này. Mục đích là để ngăn quân đội Ukraine di chuyển các phương tiện của họ Bất chấp sự gián đoạn ban đầu dẫn đến tình trạng thiếu hụt dầu diesel và xăng ở Kiev và các thành phố lớn khác, Ukraine đã tìm thấy nguồn cung thay thế từ một số quốc gia EU mà cho đến nay vẫn giữ vững. Tuy nhiên, những ngày gần đây, UAV Nga đang sử dụng đã nhắm nhiều hơn vào các trạm truyền tải điện quan trọng, có nhiệm vụ giữ cho lưới điện hoạt động và cung cấp năng lượng cho các dịch vụ trọng yếu của Ukraine. Theo chuyên gia phân tích toàn cầu Michael Bosioki, đây là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Putin trong việc sử dụng khí đốt làm vũ khí để thuyết phục các đồng minh châu Âu ngừng viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, trước mắt, các nước EU, đặc biệt là Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu nhập khẩu 55% khí đốt từ Nga hiện có đủ lượng khí đốt dự trữ từ các nguồn khác để có thể sử dụng xuyên suốt mùa đông mà không bị gián đoạn lớn. Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo phương Tây đang phải xem xét những gì họ có thể làm để ngăn chặn Nga nhắm mục tiêu vào dân thường Ukraine và tạo ra một hoạt động nhân đạo thảm họa. Đối với các nước châu Âu, có một mối lo ngại thực sự rằng sự tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể khiến nền kinh tế suy sụp và làm tăng đáng kể dòng người tị nạn hướng về phía Tây. Dữ liệu của Schengen Visa ước tính có khoảng 8 triệu người Ukraine đã chạy sang các nước EU để thoát khỏi chiến tranh. Ông Jakub Zernoki, nhà phân tích quân sự từ Ozic, nhóm phân tích độc lập cho rằng, để tránh Nga tăng cường các cuộc tấn công trong tương lai, các nước NATO phải cung cấp thêm vũ khí để củng cố khả năng phòng không của Ukraine, cũng như cung cấp các nguồn lực để giúp các kỹ sư Ukraine sửa chữa những phần hư hỏng của các nhà máy điện. Với việc Nga tập trung vào việc phá hủy lĩnh vực năng lượng, nhu cầu hỗ trợ tài chính của Ukraine từ các nước phương Tây có thể tăng lên đáng kể.